Alo à, lỗ, à, xin kính chào tất cả anh em trong hội nhôm kính à, Mình là nhân viên kỹ thuật của công ty à, cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Nay mình có mặt ở à, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Để lắp đặt cho anh Vĩnh dàn máy sản xuất cửa nhôm à, Dàn máy bao gồm là con máy à, cắt hai đầu F55 Và thương hiệu Factor của công ty à, Factor Việt Nam thì à, máy à, và dòng 05 S cải tiến mới nhất với là mặt bích rất là lớn motor là motor 2 kỳ 2 sử dụng lưỡi là lưỡi cắt Corgen 400 hệ thống uh, mà điều khiển đây toàn tiếng Việt hoặc, chế độ cắt là 90 và 45 cắt từng đầu hoặc là cả hai đầu à, máy thì à, có chụp là dạng bổ và sử dụng là piston piston đúc liền cái à, bình dầu thì được là bình dầu nhựa trong suốt là cao cấp rồi đặt máy à, thay đồ thay rất nhanh mang thương hiệu Factor đấy máy à, cũng là bản điều khiển hoàn toàn tiếng Việt hết anh em dễ dàng sử dụng mà motor là motor à, ba kg dàn máy của anh ở đây thì là dàn máy một pha nguyên bản anh không sử dụng điện ba pha vẫn sử dụng bình thường đây là con máy nén khí Puma 200 lít còn đây là con đột dập đột dập uh, sinh pha 55 làm uh, đầy đủ tất cả hệ 55 như là cửa đi mở quay sổ mở quay cửa sổ luồng và hệ 55 vắt cạnh cùng cả lùa và mở quay đây là một số sản phẩm máy thực hiện làm ra cho anh À, anh em ai có nhu cầu mua máy sản xuất cửa nhôm cửa nhựa thì liên hệ với số điện thoại trên màn hình cảm ơn anh em đã theo dõi video